đã ra đi núi sông quảng trì còn ghi tháng ngày dòng sông nở ai cơm trại cơm là ai khi